một ngày dài quá em ơi coi lòng lạc lõng trời vơi đoạn đường và phố không tên nơi đâu cũng nhiều thương nhớ em vội vã đi thật xa sao không trở về trong giấc mơ tình đầu buồn vỡ trong tôi kỷ niệm làm đắng đôi môi giọt sầu để ánh trăng rơi đôi mi cũng chỉ khém hờ em là tan vỡ em là tất cả để lại trong anh những tổn thương bao ngày qua nếu ký ức của những ngày tháng ấy không lung linh không tốt đẹp như vậy anh sẽ trắng dư như một kho báu vì lơ lạc mất biết tìm đâu giờ anh quá yêu đôi như khi anh có em một vòng tay ấm nơi đó có giữ em lại mỗi khi em gục ngã giật mình nhớ đến ai có nhớ đến ai một ngày dài quá em ơi còi lòng lạc lõng trời vơi đoạn đường và phố mưa rơi mây đen con ở lại trong giấc mơ đang trôi qua 12 giờ Em đang đâu liệu ai chờ Phố vắng đường dài người đang bước bên ai Kết thúc tình yêu này có sai Anh không muốn mình tự dối đâu Tim mình riêng muốn không phải chối đâu Baby đừng kill in my vibe Baby I wanna see your smile Mong được một lần em nhìn lại cứ trách mắng anh là người tệ nhất đi ngang qua trong cuộc đời em vậy cây trăng sống nếu một ngày thiếu nước yêu không quan tâm mất biết tìm đâu đoạn đường tiếc đó giờ hoa cơn sóng to cùng trời thương nhớ đó phát như mạnh thủy tinh và bước đi trên người là ngọn gió lang thang tình là ngọn núi thanh thang người là một bó phong lan không gai nhưng làm gì mau thì cho dù đâu chẳng trách được đâu mong em tìm được người đến sau, tình đầu buồn vã trong xôi người chìm làm đắm đôi môi giọt sầu để ánh trăng rơi đôi mi cũng chỉ ghé hờ lọt anh giờ đã xa chắc rằng mình mong là những muộn mình đi qua thôi đi làm cho em hạnh phúc không anh những tổn thương bao ngày qua đêm lạnh đơn côi dài thêm hiện lên ngày phai phôi với những chua cay mình từng nói lời hứa lòng tin lời đầu môi chịu bấy nhiêu niềm đau mà đâu có quên được nhau mưa phùn tuôn rơi từ nơi lời yêu mình buông lơi thấm mất con tim vì sao cứ đắm chìm có cơn mưa nào mang em về lại với anh dù chỉ một chút